Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhật thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giai phát Bồ Đề tâm Viễn lý chư vòng nghiệp viên thành vô thượng đạo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 theo lời tình cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm Tân Sửu đệ tử con được sự cho phép của trên sư phụ cùng sự cắt cứ của chư tăng cũng như thể theo lời thỉnh cầu à, giới pháp của hàng Phật tử tài gia Nay con xin được tác lễ truyền bác quan trai giới cho các Phật tử thiện nam tín nữ hiện diện tại Đạo Tràng, cũng như toàn thể quý Phật tử đang theo dõi chương trình qua các trang truyền thông của chùa. Từ nơi lòng thần kính tam bảo và tâm mong cầu giới pháp của chúng con, xin được sự giáo hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, sự ủng hộ của thầy chữ vị chữ tiên thiền thần hộ pháp khiến cho các Phật tử thiền nam tín nữ tham gia khóa lễ truyền bác quang trai giới ngày hôm nay được thọ nhận giới pháp đầy đủ công đức đời đời kiếp kiếp nhân đây mà thành tiểu đạo Bồ đề. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Tát. đẹp sáng ngời dùng sáng nghiêm ơi à. chúng con chỉ tâm thành đại lễ chỉ tâm đại lễ ơi à, tất cả chư phật nà ba đời tột nà hứa không à, khắp à, pháp giới à, chỉ tâm ma đảnh lễ tất cả sinh pháp ba đời tốt nà hư không khắp pháp giới chỉ tâm đại đảnh lễ ơi à, tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tốt hư không khắp à, pháp giới kiếp mà khó được gặp người nay con nghe thấy à, vâng à, gìn à, giữ nguyện hiểu nghĩa chân đức thế tôn ơi nam mô khai luật tạng bồ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 chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giới Sư an tọa giới tòa. Mời các quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm để chư Tăng đại diện cho các quý Phật tử dâng lời thỉnh giới.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 là ngày tu bát quan trai giới một ngày một đêm thanh tịnh. Toàn thể đại chúng đã vân tập tề tựu tại đạo tràng, một lòng mong được thọ nhận giới pháp của Phật để được thực hành tu tập. Giờ này đã hợp thời, đạo tràng đã trang nghiêm và ổn định. Chúng con đại diện cho toàn thể đại chúng xin thành kính, cung thỉnh đại đức giới sư từ bi truyền trao giới pháp để chúng con được thọ trì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 À, cho tổ chức khóa tu trực tuyến. Hôm nay sư Bảo Trực rất là hoan hỷ được sự cho phép trên sư phụ, sự cắt cử của chư tăng à, lên đây để truyền bác quan trai giới cho các thiện nam tín nữ à, Phật tử chúng ta tu tập một ngày một đêm. Kính thưa toàn thể đại chúng, à, đại chúng chúng ta à, cần nhớ là Bác quan trai giới là pháp tu không chỉ dành cho những người Phật tử là những người đã chính thức quy y à, tam bảo mà bác quan trai giới là còn dành cho các thiện nam tín nữ những ai có tâm nguyện muốn à, lãnh thọ hành trì thì chúng ta đều có thể phát nguyện và giữ gìn tu tập trong một ngày một đêm vì vậy, à, hôm nay thì trong chương trình này thì à, Sư Bảo Trực à, sẽ chia sẻ và truyền bác quan trai giới cho các Phật tử thiện nam tín nữ. Còn những ai mà chúng ta chưa thọ tam quy ngũ giới, à, chúng ta hôm nay vẫn tu được nhá. Nhưng nếu mà quý vị muốn phát nguyện thọ tam quy ngũ giới để chính thức trở thành người Phật tử. Đấy thì chúng ta hãy tìm đến bài giảng truyền à, tam quy ngũ giới từ xa của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh để chúng ta nghe, nghe hiểu rồi thì phát nguyện lãnh thọ và hành trì. Nha. Và, ừ, và kính chúc toàn thể đại chúng à, chúng ta sẽ có một ngày tu tập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 à, mùa đông đang đến với chúng ta. Thì tuy à, là mùa đông nhưng mà thời tiết mỗi vùng miền có khác nhau đấy. À, có những nơi á, tuy là mùa đông nhưng mà thời tiết vẫn rất là ấm áp. À, còn miền Bắc, nước Việt Nam chúng ta thì à, những ngày đầu đông này là chúng ta đang đón nhận những đợt khí lạnh tràn về rồi. Và trên núi à, Thành Đẳng Sủa Vàng chúng ta thì thời tiết cũng đang lạnh hơn. À, thưa toàn thể đại chúng, thì hôm trước trong bài giảng của Sư Phụ thì Sư Phụ cũng à, nhân cái nhân duyên thời tiết, Sư Phụ cũng nhắc nhở chúng ta về cái lẽ vô thường. Đấy, thời tiết thì cũng đang à, chịu cái quy luật vô thường. Đấy, bốn mùa thay đổi, à, xuân hạ thu đông đấy ờ, đức phật dạy là gì tất cả các pháp hữu vi đều bị chi phối bởi luật vô thường này nên thời tiết cũng nằm trong cái quy luật này đấy. và thời tiết thì với chúng ta thì có nhân duyên với nhau như thế nào đúng không ạ đấy thì theo luật nhân quả mà đức phật dạy cho chúng ta thì chúng ta biết rằng gì? Chúng sinh thì theo nghiệp mà đi tái sinh. À, thế thì tái sinh về nơi đâu? Ở đấy chúng ta có cha mẹ thế nào đúng không ạ? Môi trường sống thế nào, thời tiết thế nào? Thì đó là gì? Đều là nhân quả của chúng ta cả. Đấy. Thế nên mới có những người thì họ được sinh về những nơi mà tuy mùa đông mà thời tiết vẫn ấm áp thì những người đó họ có chung, à, có cộng nghiệp với nhau. Ví dụ như những người mà ta sinh về miền Nam, nước Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Thì sao? Thời tiết mùa đông chỉ có một lúc ở đấy nó chớm lạnh thôi, chứ còn không là quanh năm là thời tiết rất ấm áp. Còn chúng ta thì sinh ra ở nơi miền Bắc đúng không ạ? Thì thời tiết bốn mùa à, thay đổi. Đến mùa hè thì có những ngày nóng rất nóng, còn những ngày mùa đông thì có những ngày lạnh rất lạnh. Thì đây là cộng nghiệp chung của chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Thì theo à, nhân quả mà Đức Phật dạy thì chúng ta biết đây là gì? Nhân quả của chính chúng ta. Đấy. Rồi chúng ta trong cùng một khu vực, đúng không ạ? Nhưng mà ở trên miền núi thì thời tiết nó lại khác, dưới đồng bằng nó lại khác. Rồi đến khi là gì? ở trong một gian phòng, cùng một gian phòng, nhiệt độ thời tiết thì sao? Để đo ra thì nó như nhau, đúng không ạ? Nhưng mà mỗi người lại cảm nhận gì? Cái lạnh, cái nóng khác nhau. Đấy, có những người á, thời tiết chúng ta thấy là à, thấp rồi, nhưng mà người ta vẫn mặc áo phong phanh nhưng mà vẫn thấy rất ấm áp, không vấn đề gì. Nhưng mà có những người sao ạ? À? À, mới chấm lạnh một chút thôi là bắt đầu co rúm lại rồi. Thì sao? thì đây nó cũng là gì? Phúc báo của của người đấy. Đấy. À, thì nhân cái nhân duyên thời tiết à, qua lời của à, sư phụ giảng thì hôm nay sư Bảo Trực cũng xin được cùng ôn lại với các Phật tử chúng ta về cái lý nhân quả. Thì chúng ta biết rằng gì? À, bản thân của mình đây là chúng ta đang gì? Là chúng ta lãnh thọ đúng không ạ? Chúng ta thọ nhận và chúng ta đang hưởng những cái quả báo từ nơi các cái việc làm à, trước đây của mình, đúng không? À, và sư phụ cũng à, giảng chúng ta đấy là chúng ta là gì? Là chủ nhân của cuộc đời mình. Vì chúng ta tạo nghiệp rồi chúng ta sao? Chúng ta phải thọ lãnh cái quả báo từ cái việc làm đấy của mình. Nếu chúng ta mà tạo được nhiều việc thiện lành, đúng không? Thì chúng ta sẽ được cái quả báo tốt lành. Còn nếu chúng ta mà tạo các ác nghiệp thì quả báo đau khổ thì đến với chúng ta. À, thưa toàn thể đại chúng, á, thì á, chúng ta đây á, thì sinh về nơi đâu là do nghiệp mà dẫn đi tái sinh đúng không ạ? Thế còn á, những bậc à, Bồ Tát thì các ngài thì lại khác. Thì các ngài thì theo gì? Theo cái nguyện lực mà đi tái sinh. Đấy, nên á, khi mà các vị Bồ Tát người ta theo nguyện mà đi à, tái sinh đấy thì có khi là sinh về những nơi rất là đau khổ đúng không ạ nơi đấy à, rất là khổ rất là cực khổ à, xin lỗi với cái tử là họ có thể là à, các bậc ấy là sinh về những nơi gì à, thời tiết khắc nghiệt đúng không? khó khăn gian khổ nhưng mà cái đấy chúng ta hiểu rằng đấy không phải là do nghiệp của các vị ấy mà chịu mà đấy là do nguyện lực và vì muốn độ cho chúng sinh ở cái cảnh khổ đấy được thoát khổ nên các ngài mới sinh về nơi đấy là theo nguyện độ sinh để chúng ta biết rằng là gì chúng ta thì theo nghiệp mà đi thọ sinh chịu quả báo đau khổ đúng không ạ hoặc là hưởng vui là do phúc báo của mình thế còn các bậc bồ tát đúng không ạ thì các ngài là theo nguyện độ sinh đấy à, thưa toàn thể đại chúng thì à, qua lời sư phụ giảng dạy thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta thật là phước lành. Vì chúng ta ngày nay được làm thân người mà còn được gặp được giáo pháp của Phật, đúng không ạ? Đây là chúng ta là nhờ ân đức từ nơi Tam Bảo. Đấy. Trong tiền kiếp và chúng ta là những ờ, con người vô minh đặc sệt, đúng không ạ? Đã được chư Phật, chư Bồ Tát rất diệu, nâng đỡ cho đến ngày hôm nay chúng ta mới có được chút phước duyên được nghe đến đây để nghe nghe mà chúng ta có thể phát được cái tâm tin hiểu lời Phật dạy để mà còn thực hành. Đấy là quả quả thật là cái phúc lành cho chúng ta. À, thưa toàn thể đại chúng thì chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật à, trong một tiền kiếp khi hành Bồ Tát Đạo đấy, khi Ngài à, là một vị thái tử, nhưng mà khi đi dạo chơi trong vườn trong khu rừng và thấy cảnh à, mẹ con à, con hổ bị đói khát và Ngài đã xả thân của mình, đúng không ạ? Cho hổ mẹ ăn thịt, đúng không ạ? Đấy, và Ngài đã dùng máu thịt của mình để cứu đàn hổ đấy, để mà sau đấy những đàn hổ đấy lại được kết duyên với Tam Bảo. Đấy, sau này gì? Chính cái hổ mẹ đấy chính là gì? Chính là di mẫu Kiều Đàm Di. Còn hai chú hổ con trong đấy là có một ngài là Xá Lợi Phất và Mục Kiền, Kiền Liên. Đấy chúng ta mới thấy là gì? Là chư Phật, chư Bồ Tát khi hành Bồ Tát Đạo là dùng máu thịt của mình để kết duyên với chúng sinh, để dìu dắt chúng sinh, kết duyên với Tam Bảo, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đây hôm nay ấy, mà được cái duyên, được gặp được Phật Pháp, được nghe mà chịu khó thực hành là biết là mình phúc duyên lắm, mà cái này, ân đức này là ân đức từ, từ nơi Tam Bảo mà ra. Đấy, nhá. Thế thì chúng ta thấy rằng á, là Đức Phật rất là từ bi thương xót chúng ta. À, các vị Bồ Tát rất là từ bi thương xót chúng ta, mở bày rất nhiều các phương tiện để chúng ta được tu học lời Phật dạy được lợi ích an vui. Thì trong các cái pháp tu ấy thì chúng ta có pháp tu bác quan trai giới à, mà sư phụ cũng giảng chúng ta đây gì bác quan trai giới là gì là một đặc ân của Đức Phật dành cho chúng ta đấy nhá à, bác quan trai giới chính là một đặc ân cho chúng ta thì bát quan trai giới là gồm có những gì? Bát quan trai giới á, à, bát là gì? Là tám này, quan là cửa ải này, trai là là thanh tịnh, giới là gì? Là giới hạn, là phạm vi, là phép tắc, là quy định. Thế thì bát quan trai giới ở đây là gì? Là những cái phạm vi, những phép tắc à, quy định chúng ta, đúng không ạ? Mà giúp chúng ta gì? chẳng đứng các cái bất thiện thiện pháp ở đây là tám cái quy tắc à, hay là gọi là tám cái cửa ải chẳng đứng các bất thiện pháp để làm gì phát triển những phần thân tình những đức tính tốt trong mình đây chính là ý nghĩa của bác quan trai giới đấy thì bác quan trai giới thì gồm có tám chi phần đó, à, là tám giới giới thứ nhất là gì là giới không sát sinh Giới thứ hai là gì? Là không trộm cắp. Giới thứ ba là gì? Không dâm dục. Giới thứ tư là không vọng ngữ. Giới thứ năm là không uống rượu, cho đến không dùng các chất gì say xưa nghiện ngập, những chất không lành mạnh. Giới thứ sáu là không trang điểm, không đeo tràng hoa thơm, không thoa ướp dầu thơm vào mình, không ca múa hát sướng và cố ý đi xem nghe. Giới thứ bảy là gì? Không ngồi nằm giường tòa cao tốt, à, sang trọng, đẹp đẽ. Giới thứ tám là không ăn phi thời. Đấy, đây chính là tám chi phần của bác quan trai giới. Thì giới của Đức Phật đây chế ra chúng ta tu tập là có tính chất gì? Phòng phi chỉ ác, ngăn ngừa những điều lỗi lầm, đúng không ạ? dừng lại những điều xấu ác và giúp chúng ta gì? Tăng trưởng các cái tâm thiện, các cái việc làm thiện lên. Đấy. Và giới là nền tảng tu tập của tất cả các pháp môn trong nhà Phật. Đấy. Nếu mà tu pháp môn nào mà bảo không có giới, không trì giới thì chúng ta biết là không phải là pháp môn Đức Phật dạy cho chúng ta. Đấy, chúng ta nhớ là giới là nền tảng của tất cả pháp môn nhá thì giới còn giúp cho chúng ta gì? Đoạn giảm tham ái, đúng không? Chúng ta vì lòng tham, đúng không? Vì tham ái luyến nhiều mà khổ thì giới giúp chúng ta gì? Đoạn giảm các tham ái. Đấy. Đấy còn tam vô lậu học thì có gì? Giới định tuệ, giới à, giữ gìn giới thì giới đức được tròn đầy, đúng không ạ? Thì tâm được an định, và tâm an định thì phát sinh trí tuệ, không? giữ giới được sinh định và sinh tuệ. Như vậy giới rất là quan trọng cho chúng ta, đúng không? Nếu là một người mà không học Phật Pháp, đúng không Thì sao? Thì cứ theo bản năng của mình mà mặc tính tạo tội, đúng không ạ? Không hiểu biết mà, nên sẽ tạo rất nhiều các cái tội lỗi ác nghiệp rồi theo đó mà đọa lạc về các cảnh giới rất là đau khổ như địa ngục này, ngạ quỷ súc sinh, đúng không ạ? Rất là đau khổ như thế. Thì ở đây vì không biết đâu là đúng, đâu là sai, thì giới ở đây chỉ chúng ta biết được gì? Việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Đây cũng chính là nhân quả đấy, đúng không ạ? Thì giới của Đức Phật là gì? Chỉ chúng ta làm đúng với với nhân quả để chúng ta được gì? Được an toàn trong nhân quả, đúng không? Thì chúng ta thấy là tám giới đây, chúng ta thấy là Đức Phật là gì? Là ngăn chúng ta phạm các các việc tội lỗi, đúng không? Và mở ra chúng ta những cái thiện pháp để chúng ta hành trì mà được lợi ích. Thì bác quan trai giới chúng ta hành trì thì sẽ giúp chúng ta được được gì? Chúng ta chuyển được nghiệp. Đúng không? Chúng ta là tạo ác nghiệp thì chúng ta đọa lạc. Nay chúng ta giữ giới không a làm ác mà chúng ta đi trên con đường thiện thì gì? Là chuyển được nghiệp. Đấy, nhiều Phật tử à, Chúa vàng chúng ta làm phát nguyện tu tập bác quan trai giới mà chuyển nghiệp đấy. À, chuyển những ốm đau bệnh tật này. Đấy, rồi á, chuyển hóa được những cái à, à, bất ổn trong gia đình này, à, không hạnh phúc gia đình, con cái hư hỏng này, hay là trong cả công an việc làm đấy thì trong cái phần tu tập đấy của các Phật tử là có phần phát nguyện tu bác quan trai giới. Đấy, như vậy bác quan trai giới chúng ta tu gì? Tu chuyển nghiệp đúng không? À, thì giới bác quan trai là gì? Chính là thuyền bè mà cứu giúp cho chúng ta. Đúng Mà chúng ta tu bác quan trai giới thì công đức, tu tập bác quan trai giới thì gì? Là giữ gìn một ngày một đêm thân tỉnh được tám chi phần này thì công đức còn vượt thoát lên cõi trời cõi người. Đấy thì trong kinh à, công đức tu bác quan trai giới thì Đức Phật có dạy như thế này. À, thì à, à, quý thầy cũng xin được à, nhắc lại nhé. Trong kinh Tăng Chi Bộ chương 8 tám pháp phẩm ngày trai giới Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, ngày trai giới nếu thành tựu tám chi phần thời có được quả lớn, như thế nào là quả lớn, như thế nào là lợi ích lớn. Này các tỳ kheo, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông nào thực hành trai giới, thành tựu tám chi phần sau khi mạng chung được sanh lên cộng trú với chư thiên ở các cõi trời tứ thiên vương, trời tam thập tam, trời giả ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Và Đức Phật cũng nói tiếp là ví như có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn này tràn đầy bãi báu nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần 16 một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Đấy chúng ta thấy là tu bác quan trai giới công đức lớn không? Rất lớn. Và chúng ta có phát nguyện để mà giữ gìn bác quan trai giới một ngày cho thật à, tinh nghiêm không? Rất nên đúng không ạ? À, chúng ta biết là phúc báo ở đây là gì? Chúng ta đầy đủ còn được sinh về cõi trời cơ mà. Thì cõi trời thì ở trên đấy thì phúc báo thì rất là lớn. Ở trên đấy thì à, người ta chỉ hưởng phước thôi, đúng không ạ? Đấy, so với thế gian này của chúng ta thì phúc báo ở thế gian này có làm vua ở thế gian này thì cũng không thấm vào đâu đối với một vị chư thiên ở cõi trời. Nên chúng ta thấy rằng gì? Phúc báo mà tu bác con trai giới mà đủ để chúng ta xin thiêng thì công đức rất là lớn, đúng không? Rất lớn. Vậy chúng ta thấy rằng bác quan thế giới có đúng là một đặc ân mà Đức Phật dành cho người Phật tử tại gia chúng ta hay không? À, nên đây là một đặc ân đấy. À. Thưa toàn thể đại chúng, thì trong kinh của à, Đức Phật thì có bài kinh là Đức Phật khen sự à, thọ trì bác quan trai giới của Mạc Lợi Phu Nhân. Quý Phật tử chúng ta có muốn nghe không? À, Phật tử chúng ta nghe thì các Thầy à, xin được à, à, nhắc lại nhé. Thì trong bài kinh đấy thì nhân duyên là vào thời Đức Phật à, khi mà Ngài mới đắc đạo, Ngài đang à, hoàng Pháp ở nước Xá Vệ. Thì ở nước Xá Vệ là có vua Ba Tư Nặc và quần thần ở đây rất là tôn kính đối với Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật. Đấy một vị vua mà kính Phật và tôn kính giáo pháp của Đức Phật thì đương nhiên đây là một vị vua an minh và vị vua này à, nương vào pháp của Phật để mà mà cai trị à, quốc dân của mình, à, cai trị nhân dân của mình à, và chắc chắn là một vị vua kính Pháp thì đương nhiên là người dân ở đấy, người ta cũng sẽ rất là tôn kính Đức Phật và tôn kính Pháp. Như vậy đất nước này là một đất nước rất là có phúc báo. Vào thời đấy thì có một vị thương gia tên là Ba Lợi và có 500 vị thương khách cùng với nhau đi ra biển để tìm châu báu. Thì khi đang lên đên trên biển như thế thì gặp một vị hải thần. Thì vị hải thần này họ mới hiện ra trước mặt của Ba Lợi cùng với 500 thương khách. Thì ở đây thưa toàn thể đại chúng là vào thời Đức Phật thì thế giới tâm linh với loài người nó rất là gần gũi. Chúng ta đọc trong kinh Đức Phật thì chúng ta thấy rất rõ à, điều này. Đấy, có khi là thấy chư thiên này, thấy quỷ thần này, rồi thấy các chúng ngạ quỷ này. Nghĩa là thế giới tâm linh với loài người nó rất là gần gũi như thế. Đấy, còn thời nay chúng ta thì phải nói là những người có duyên, người ta vẫn gặp. Dù như thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe những câu chuyện là có những người ta có duyên ta đi đêm người ta gặp ma đúng không ạ ấy thì cũng người ta có duyên thì ta cũng sẽ được gặp đấy đúng không thế còn chúng ta vẫn thấy các cái hiện tượng tâm linh ví dụ như là vong nhập đấy thì cũng là có sự à, tương tác qua lại của thế giới tâm linh với lại thế giới loài người thì ở đây vị hải thần này á, thì khi mà hiện ra trước mặt của ba lợi cùng với lại 500 vị thương khách thì trong tay của vị hải thần là có à, một vốc nước ngọt và mới hỏi ba lợi rằng là gì? Nước biển nhiều hay nước trong vốc ở trong tay ta nhiều? À, theo quý Phật tử thì ba lợi sẽ trả lời thế nào? Thì ở đây á, ba lợi mới trả lời là gì? À, vốc nước ở trong tay này mới nhiều. À, vốc nước ở trong tay á, à, chúng ta thấy có một nhúm thôi. Nhưng mà lý do vì sao ba lợi là trả lời như thế? Thì ba lợi à, lấy lý do là như thế này nước biển thì tuy nhiều nhưng mà khi khác thì không có uống được đúng không ạ chúng ta uống nước biển bây giờ chúng ta mà pha nước muối chúng ta uống thì gì càng uống càng khác đúng không đấy nhưng mà nước ngọt này này tuy một cái vốc ít như thế này thôi nhưng mà nếu gặp kẻ gì người ta đang khác mà mình đem cho người ta cứu được mạng sống thì đời đời mình hưởng phước không thể tính đếm đây là một câu trả lời rất là trí tuệ của ba lợi thì chúng ta thấy rằng là gì? Ba lợi phải là một người học Phật Pháp, đúng không? Mới biết được nhân quả, mới nói được câu này chứ. Đấy, thì ba lợi là gì? Là thần dân của nước xá vệ, vì có một vị vua tôn kính đối với với Đức Phật, đối với Pháp, nên người dân người ta cũng gì? Học hiểu Phật Pháp. Đấy, người ta cũng hiểu được nhân quả. Thì ở đây chúng ta, qua cái ý chỗ này chúng ta cũng học được gì? Biết rằng gì? Khi chúng ta cúng dường một vật gì đấy, hoặc bố thí một vật gì đấy cho ai, nếu đúng là khả ý, khả ái thì sao? Thì được phúc báo vô lượng đúng không ạ? Thì đây là trong lời Đức Phật dạy mà Sư Phụ đã từng giảng chúng ta rồi. Khi mà vị Hải Thần nghe như thế, thì vị Hải Thần rất là hoan hỷ với câu trả lời của Ba Lợi, nên liền cởi chuỗi ngọc, à, hương ăn ở trên người của mình ra để tặng luôn cho Ba Lợi luôn. Và sau đấy còn hộ tống à, cho đoàn thương buôn này, à, thương khách này trở về à, đất liền an toàn và khi trở về đất liền thì ba lợi lại đem dâng cái lễ vật lên cho vua. À, chúng ta thấy rằng là vì ba lợi này chúng ta thấy à, rất là à, là hay đúng không ạ? Đây đúng là một vị trung dân đúng không ạ? Trung thần đấy. À, khi mà có cái vật báo như thế này thì không nghĩ là mình sẽ đem đi mà dùng cho riêng mình mà nghĩ đến đến đức vua. À, chúng ta thấy là ở đây gì? Vì đức vua là có lòng tôn kính Phật đúng không ạ? tôn kính Pháp nên đây dân người ta cũng gì cũng tôn kính vua, đúng không? Nên người ta có cái vật báo gì thì liền nghĩ đến vị vua của mình ngay. Thì đây vua à, người à, Ba Lợi đây nghĩ ngay đến vua Ba Tư Nặc và đem đến gì? Đem cái chuỗi hương anh này, à, chuỗi ngọc hương anh này đem trao cho cho vua Ba Lợi. Khi mà vua Ba Lợi nhận được cái chuỗi ngọc này thì liền cho gọi các phu nhân của mình ra, đúng không? Để mà ai ấy, mà đẹp nhất thì vua sẽ trao cho. Và khi đấy thì vua cho gọi à, các phu nhân ra thì ai cũng ra, chỉ trừ có mặc lợi phu nhân là không có ra. Và lúc đấy thì vua mới nổi giận lên, vua mới bảo là gì? mặc lợi phu nhân sao vắng mặt, đúng không ạ? À, lệnh vua mà, tại sao dám vắng mặt? Thì lúc đấy thì quần thần mới đáp là gì? Tâu bệ hạ, hôm nay là ngày, ngày rằm, mặc lời phu nhân, thọ chỉ bác quan trai giới, không trang điểm nên phu nhân không có ra. Đấy, thì chúng ta thấy là là mặc lợi phu nhân thì có cái tâm ờ, rất là cầu giới, đúng không? Và giữ gìn giới pháp, đấy không dám trái cả lệnh vua đấy, đúng không? Đấy, vì cái tâm mong muốn được giữ gìn giới pháp như thế cơ đúng không? Đấy nên chúng ta cũng học cái điều này, đúng không? Chúng ta hôm nay sẽ phát nguyện giữ bác con trai giới một ngày, đúng không? Thì chúng ta xem chúng ta có gặp các cái chướng duyên chúng ta có cố gắng để giữ gìn hay không. Thì sau đấy thì vua mới cho gọi à, mặc lợi phu nhân ra, thì gọi đến ba lần thì mặc lợi phu nhân thì bước ra bà không có trang điểm nhưng mà giữa mọi người thì sắc đẹp và phong cách lại sáng rỡ như mặt trăng gấp bội hơn lúc bình thường. Vua giật mình kính nể. Đấy chúng ta thấy là mặc Lợi Phu Nhân mặc dù không trang điểm nhưng mà à, vẫn toát lên một vẻ đẹp mà ở đấy không ai sánh, sánh kịp. Thì vua mới hỏi mặc Lợi Phu Nhân là khanh nhờ công đức gì mà thân sắc rạng rỡ đặc biệt như thế? Thì lúc đấy mặc lợi phu nhân mới thưa rằng gì? Vì bà thấy rằng là bà thiếu phúc nên mới mang cái thân nữ này. Mang cái thân nữ này thì sao? Thì ở trong đây có nhiều cái tâm nó nhỏ nhen, ích kỷ, nó chất chứa như núi. Đấy, à, bà thấy nghiệp người nữ rất là nặng. Mạng người thì ngắn ngủi, sợ đọa vào, vào tam đồ. Nên hàng tháng thiếp xin phụng trì trai giới, cắt ái học đạo, để đời đời hưởng phước. À, chúng ta thấy rằng là bà Mạc Lợi Phu Nhân đây ở trong cung vua được vua rất là sủng ái, được hưởng tất cả những điều sung sướng. Nhưng bà còn thấy cái thế gian này rất là đau khổ và còn lo sợ gì? Sợ còn đọa vào tam đồ, chính là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bà lo sợ như thế mà bà gì? Phát nguyện hàng tháng phụng trì trai giới, cắt ái học đạo để đời đời hưởng phước. Đây là một người Phật tử à, rất là có cái tâm học Pháp và có lòng tin đối với Tam Bảo nên bà mới nghĩ được như thế này. Nên chúng ta cũng phải học, học bà đấy, đúng không? À, chúng ta hàng tháng sư phụ cho tu vào ngày mùng 8 bác con trai giới. Thế chúng ta kiểm lại xem là chúng ta có khi nào mà bận công việc quá mà chúng ta nghĩ thôi nghĩ tu bác con trai giới để đi làm ăn không? Đúng ờ, không? Như thế là chúng ta còn kém xa so với bà mặc lợi phu nhân. Bà còn ở trong cung vua hưởng phước như thế mà bà còn lo đến cái nỗi lo là sợ đọa lạc vào tam đồ khổ mà phải tu bác con trai giới nhá. Vua nghe thế thì rất là hoan hỷ. À, vì vị vua đây là một vị vua tôn kính đối với Đức Phật, đối với Pháp mà. Nên rất là là hoan hỷ vì thấy là à, bà biết gì? Hành trì giới Pháp, biết tu bác trai giới. Đấy. Và thấy phu nhân là đẹp nhất nữa. À, đẹp không chỉ về người mà đẹp về cái ý chí cao thượng phụng trì trai giới của bà. Nên vua mới đem cái chủ an lạc là gì? Trao cho cho cho phu nhân, mặc lợi phu nhân. Nhưng mà bà lại từ chối. để chúng ta mới học lại tiếp theo học cái gương của bà là sao? Giữ gìn bác trai giới thì sao? Bà muốn đoạn trừ cái tâm tham của mình đúng không ạ? Không muốn đúng không? Không muốn nhận cái chủ an lạc này vào mình. Đúng không? Đoạn trừ cái đắm chấp vào cái vật chất đúng không ạ? À, vào cái vẻ đẹp của vật chất đúng không? Bà đoạn trừ tham ái nên quyết là không nhận cái gì? Không nhận cái chuỗi ăn lạc này. Thế thì sau đấy thì bà mới khuyến khuyến hóa vua là sao? Là bây giờ chúng ta hãy đem chuỗi ăn lạc này đến gặp Đức Phật rồi cúng dường lên lên Đức Phật để nghe nghe ngài giảng pháp. Thì khi mà vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi Phu Nhân xa giá đến chỗ của Đức Phật và vua có bạch lên Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn là đệ tử Phật nếu kiên tâm giữ trai giới và tín tâm kiên cố thì có phước đức chăng? Đấy, thì Đức Phật mới nói kể, à, thì ở đây Đức Phật nói kể rất dài, à, thì sư xin đọc một vài đoạn làm ra nhiều hoa báu, kết thành tràng đẹp tươi, tích chứa nhiều hương đức, mỗi đời hạnh phúc hơn. Đấy, là đầu tiên là chúng ta sao? Giữ gìn giới như thế này, kiên cố giữ gìn giới, thì mỗi đời được hạnh phúc hơn nhờ chứa nhiều cái hương đức. Đấy. Thứ nữa, Đức Phật lại dạy là gì? Hương thơm hay có lạ, không ngược gió sông hương, người đức hạnh gần đạo, hương tỏa khắp muôn phương. Như vậy thì cái hương thơm à, của giới đức mới à, lan tỏa được muôn phương. À. Chứ còn gỗ chiên đàn thơm ngát, hoa sen xanh ngạt ngào, tuy rằng hương thơm thật, sao sánh bằng giới hương. Các loài à, hương thơm trên thế gian này không thể nào sánh bằng hương của giới đức. Hương hoa chẳng bao nhiêu, giá trị không thật nhiều, hương trì giới thù diệu, đến cõi trời cao siêu. Như vậy trì giới bác quan trai giới, giới này thì thành tựu thì chúng ta được gì? Xin về về cõi trời để hưởng phúc lạc. Giới thành tựu đầy đủ, hành giữ chẳng buông lung, ý an định giải thoát, lìa xa hẳn đường ma. Chúng ta trì giới gieo nhân giải thoát, thì chúng ta vượt thoát sinh tử luân hồi. Không còn à, ở trong sự chi phối của ngũ dục đau khổ nữa mà xa hẳn đường ma. Đấy, thì Đức Phật dạy là gì? Công đức phúc báo của trai giới thật đáng ca ngợi rộng rãi, giàu cho đem chân bảo số nhiều khắp 16 nước lớn trong thiên hạ mà bố thí thì công đức này so với công đức của mạc lợi phu nhân một ngày một đêm chỉ bác quan trai giới trong Phật Pháp không bằng trong muôn một, như hạt đậu sánh với núi Tu Di, trì trai tích phước, tu tuệ có thể đạt đến Niết Bàn. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Công đức trì bác của thế giới có thật là thù thắng, có thật là lớn lao không? Đúng không? Rất thù thắng, rất lớn lao và tấm gương của mặc Lợi Phu Nhân là một tấm gương trì bác của thế giới cho Phật tử chúng ta nương theo, à, noi theo, đúng không ạ? Như vậy thì ngày hôm nay, quý Phật tử chúng ta cố gắng nhá tu tập bác pháp trai giới, à, phát nguyện giữ gìn bác pháp trai giới thì chúng ta cố gắng giữ gìn cho một ngày, một đêm chúng ta cho được tinh nghiêm vì phúc báo từ bác pháp trai giới rất là là lớn. Bác quan trai giới thì có 8 chi phần như trên. À, sau đây thì sư bảo chuột xin được à, à, nói lược lại về từng phần một để chúng ta nhớ để chúng ta cùng nhau giữ gìn tu tập. Giới thứ nhất, với người mà thọ bát quan trai giới thì gì? Trên thì từ chư tăng phù mẫu, dưới cho đến các loài bò bay mấy cửa vi tế con trùng, chẳng được, có tâm cố ý sát hại. Một ngày một đêm chúng ta sẽ giữ giới này, không có sát hại chúng sinh. Đấy, Đức Phật là vì lòng thương tưởng đối với chúng ta, Ngài thấy rõ cái việc sát hại chúng sinh thì có quả báo đau khổ. Nên Ngài mới chỉ dạy chúng ta là gì? Tu tập, giữ gìn giới là không sát sinh. Ở đây là đối với trên là chư tăng phù mẫu, thì chúng ta biết đó là nếu mà chúng ta phạm vào à, những vị mà có đức là chúng ta sẽ bị quả báo rất là lớn. Đấy, trong năm tội ngũ nghịch thì trong đấy là có gì? Là à, giết A-la-hán này, à, làm thân Phật chảy máu này, à, phá hòa tăng này, đấy làm thanh phật chảy máu này giết cha giết mẹ này đấy giết a la hán chúng ta thấy là trong đây là gì phạm vào những bậc mà có đức lớn thì chúng ta còn đọa vào trong địa ngục rất là là đau khổ đấy cho cho đến những con vật lớn đúng mà rồi những con vật nhỏ là chúng ta đem lòng từ thương xót mà không làm tổn hại đến chúng vì đức phật dạy là gì tất cả chúng sinh đều có phật tính phật tính mà tất cả chúng sinh rồi sẽ thành phật đấy đều có Phật tính, các con vật đều có cái tính giác biết của nó. Chúng ta thấy rằng là chúng ta biết đau thì nó cũng biết đau, đúng không ạ? Chúng ta sợ chết, nó cũng sợ chết. Nếu cái Phật tử chúng ta mà đem cái ngọn lửa mà gần cái đàn kiến xong nó bỏ chạy không? Nó bỏ chạy vì nó sợ chết, đúng không ạ? Nó có tính giác biết trong đấy đấy, đúng không? Đấy, nên á, vì Đức Phật thấy rõ rằng là gì? Chúng sinh đều có tính giác biết, đều có tính ham sống sợ chết như thế hết nên Ngài có lòng từ thương xót. Đúng không ạ? Ngài mới chỉ dạy chúng ta là cũng phải biết thương yêu đối với tất cả các loài chúng sinh, không giết hại chúng. Nhá. Mà quả mà nếu chúng ta mà giết hại chúng thì sao? Thì vì chúng nó làm chúng sinh đây cũng là chúng hữu tình nên sao? Khi mà bị giết hại thì sinh tâm oán hận, mà oán hận thì theo chúng ta báo oán với nhau. Đấy. Thì trong cái Đức Phật dạy cũng nói chúng ta nếu mà thế giới này mà khi nào á, mà còn sát hại chúng sinh như thế này thì vẫn còn có đau binh. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta sao dừng hết cái việc giết hại này đi thì mới không còn chiến tranh mà thôi. Như vậy thì giết hại chúng sinh, sát hại chúng sinh thì gây thù kết oán với nhau, đời đời kiếp kiếp theo nhau báo oán, rồi sau đấy phải chịu khổ với nhau thôi. Gieo nhân thì gặt quả khổ. Đức Phật muốn chúng ta hết khổ đó à thì mới dạy chúng ta các cái giới cấm à. đấy rồi thứ nữa là gì nếu chúng ta mà giết hại chúng sinh này thì chúng ta có quả báo nặng thì sao đọa vào địa ngục đúng không rồi á xin về nơi ngạ quỷ chịu khổ rồi đến lúc sinh vào cõi súc sinh để chúng ta à, đền mạng đúng không rồi á khi mà được sinh ra làm người thì sao thì chính vì chúng ta giết hại chúng sinh này thì gì sinh ra làm người thì thọ mạng thì yếu, đúng không ạ? Thọ mạng thì yếu, bệnh tật thì nhiều. Đấy là quả báo của việc gì? Sát hại chúng sinh. Đó. Thế còn Đức Phật cũng dạy chúng ta là sao? Nếu chúng ta biết là gì? Thương yêu, bảo vệ mạng sống chúng sinh. Đó. Nếu chúng ta biết gì? Phóng sinh thì chúng ta sẽ được cái phúc báo là gì? Thọ mạng lâu dài. Đấy, được sức khỏe để chúng ta biết như vậy nhá. Thì giữ giới thì chúng ta sẽ được an ổn, đúng không? Mà chúng ta phạm vào giới này thì chúng ta sẽ có cái quả báo nó như vậy. À, thì như vậy thì chúng ta phải à, tin lời Phật dạy để chúng ta phát nguyện giữ gìn à, giới này để chúng ta được cái phúc báo cho mình. Nha. Giới thứ hai là không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc châu báu đến những vật nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. À, thưa toàn thể đại chúng, thì tài sản thì là do mồ hôi công sức mà làm ra, à, rất là vất vả nên ai cũng yêu quý nó. Đúng không? Bản thân chúng ta cũng yêu quý tài sản của mình. Nếu chúng ta mà bị ai lấy trộm lấy cắp thì chúng ta sẽ rất là gì? Rất là uất hận đúng không? sinh tâm oán thủ đúng không ạ? Có khi theo muốn theo uh, trả thù người ta đúng không ạ? Đấy, mà làm mà chúng ta rất là đau khổ. Như vậy chúng ta thấy là gì? Tài sản đối với mình thì mình yêu quý nó, mất nó thì mình đau khổ như thế. Thế thì ở đây Đức Phật thấy rõ được cái điều này nên mới chỉ dạy chúng ta sao? Mình biết yêu quý tài sản của mình thì cũng phải biết tôn trọng và chúng ta trân quý tài sản người khác, không lấy trộm lấy cắp, lừa lọc tài sản người khác, khiến cho người khác mất đi tài sản mà mà đau khổ. Nên Đức Phật mới à, chế ra giới chúng ta là gì? Là không gian tham, trộm cắp nhá. Dù vật lớn như vàng bạc châu báu mà thì cho đến những vật nhỏ như cái kim ngọn cỏ thì không cho thì không lấy. À, như vậy thì chúng ta muốn à, cái gì đúng không ạ? Mà cái đấy chưa được phép thì chúng ta nên xin hỏi, được đồng ý thì lấy, như thế chúng ta mới không không phạm giới, còn cứ tự ý à, mà lấy, người ta không đồng ý cho thì như thế là chúng ta sẽ phạm vào vào giới này. Đấy. Thì chúng ta thấy là trong các cái tài sản đấy thì chúng ta nếu mà chúng ta phạm vào những tài sản của tam bảo thì là quả báo rất là nặng. À, như trộm cắp tài sản của tam bảo thì chúng ta nhiều kiếp chúng ta sẽ bị đọa lạc rồi bị đói khổ rất là rất là đau khổ hay chúng ta trộm cắp vào những của công á, à, của mà có nhiều người ta đóng góp vào đấy thì chúng ta quả báo cũng rất là lớn vì đấy là cái tâm huyết công sức của rất nhiều người vào à, còn trộm cắp đương nhiên là cứ trộm cắp là đã có quả báo khổ rồi nhưng mà nói như thế để biết ta thấy là có những trường hợp thì nó nặng hơn đấy nhá thế thì việc mà chúng ta phạm vào giới mà trộm cắp thì Đức Phật dạy gì? Quả báo của chúng ta nếu mà chúng ta nặng đúng không ạ? Thì đọa lạc địa ngục. không? Khi mà sinh ra làm người thì chúng ta nghèo túng, làm ra thì không giữ được. Đấy nên chúng ta có những người tại sao sinh ra thì nghèo khổ, mà những người là làm ra tiền nhưng không giữ được. Đấy. Vì sao? Vì tiền bạc mà do gian tham mà trộm cắp mà có được thì nhưng làm ra không giữ được. Rồi sẽ bị gì? Nước trôi, lửa cháy, vua quan tịch thu, đúng không? Hoặc là giặc cướp người ta lấy, hoặc con cái hư hỏng phá hư, hoặc là ốm đau bệnh tật, làm ăn thất thoát, không giữ được. Chúng ta biết là nhân quả như thế rồi, thì chúng ta tội gì mà chúng ta bằng mọi giá để gian tham trộm cắp về mình, rồi cuối cùng là chúng ta chịu qua báo khổ mà không không có giữ gìn được tài sản đó mà đau khổ về nó nhá mà gieo nhân gặt quả đúng không ạ mà chúng ta gieo một cái quả nhưng mà nó ra rất là nhiều quả đấy gieo một cái hạt xuống thôi nhưng mà nó lên cây nó ra nhiều quả mà cái quả này quá khổ không? như gieo một quả ớt xuống là được rất nhiều ờ, những quả ớt ăn rất là cay rất khổ thì chúng ta không có có tội gì đâu mà chúng ta vâng giữ lời Phật dạy gì không gian tham trộm cắp nhá mà chúng ta còn biết gì biết bố thí cúng dường thì chúng ta sẽ được phúc báo sinh ra nơi đâu thì từ cái phúc báo đó của mình mà chúng ta sẽ có tài sản để mà chúng ta có thể sử dụng. Rồi có tài sản rồi là biết bố thí cúng dường thì làm tăng trưởng phúc báo nơi của mình lên thì chúng ta sẽ được à, an vui và hạnh phúc. À, thế thì chúng ta nên nhớ Đức Phật à, chế giới không gian tham trộm cắp để chúng ta được an ổn và hạnh phúc nhé. Thì chúng ta cố gắng phát nguyện giữ gìn. Thứ nữa là giới thứ ba trong ngày bác con trai giới là gì? Là không dâm dục, à, không dâm dục, không hành các pháp bất tịnh ô nhiễm, À, thưa toàn thể đại chúng thì giới bác quan trai gọi là giới cần trụ, cần trụ với người người xuất gia là chúng ta hôm nay học là một ngày một đêm là chúng ta học theo hạnh của người xuất gia. Mà người xuất gia thì theo giới của Đức Phật là gì? Là không có có dâm dục. Đó. Mà Phật dạy gì? Phật dạy chúng ta gì? Ái dục là gốc của sinh tử luân hồi. Đấy, con người á, mà vì cái lòng tham dục này á, mà phải à, chịu sinh tử luân hồi. Rồi trong cuộc sống này chúng ta chúng ta quan sát chúng ta thấy vì cái lòng tham dục này mà rất là tạo ra rất nhiều các điều tội lỗi, đúng không? Tạo ra rất nhiều tội lỗi từ cái lòng tham dục này, rồi bản thân cái bản thân cái người đó bị thiêu đốt bởi cái lòng dục này rất là rất là đau khổ, đúng không? Đấy. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta ngày hôm nay bác quân thế giới thì một ngày một đêm không dâm dục, không hành các pháp bất tịnh là học theo hành thanh tịnh của người xuất gia. Thế ngày hôm nay mà chúng ta chiến thắng được cái lòng ham dục này của mình, chúng ta dừng được nó à, một chút thì chúng ta được công đức và và phúc báo, chúng ta gieo được cái nhân lành giải thoát, đúng không ạ? Tham dục thì phải luân hồi sinh tử mà chúng ta quay lưng lại với nó, chúng ta ngày hôm nay giữ gìn không theo nó thì chúng ta gieo được cái nhân giải thoát nhá. Thì hôm nay chúng ta học như chư Phật suốt đời không dâm dục, không hành các pháp bất tịnh. Ngày hôm nay chúng ta học cái hành đấy của chư Phật chúng ta giữ gìn một ngày, một đêm không hành các cái pháp bất tịnh, không hành cái việc à, dâm dục nhá. Giới thứ tư là chúng ta một ngày một đêm hôm nay những ai nhận bác quan trai giới thì sao không không vọng ngữ gồm có bốn chi phần là không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đấy, chúng ta thấy là cái miệng này của chúng ta đấy, nó rất là dễ tạo ra ác nghiệp. Đây, chỉ cần nói dối là gì? Là không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không có nói có, đúng không? có nói không có là đã phạm vào đây rồi. Hoặc nói lời theo dệt là gì? Là chúng ta thấy một việc, một việc nhỏ thôi. Nhưng chúng ta suýt xoa, chúng ta thêm bớt câu từ, chúng ta lại làm thổi phồng nó lên, làm cho mọi việc nó kịch tính lên. Đúng không ạ? Đấy là chúng ta đã phạm vào rồi. À, cái miệng này của chúng ta rất dễ tạo tội. Rồi nói lưỡi đôi chiều, có nghĩa là chúng ta đến người A nói xấu người B, đến người B nói xấu người A, gọi là nói hai chiều là hai giống như cái à, hai cái mũi nhọn chích người này và chích người kia khiến cho gì hai người này sinh tâm gì à, người ta hiềm khích với nhau rồi ác hại với nhau đấy nên là nói lưỡi đôi chiều cũng tạo ra quả báo rất là là đau khổ khiến cho người khổ thì mình sẽ là quả báo khổ hoặc là nói lời hung ác à, chúng ta mở miệng ra chúng ta đã chửi đã nguyền đã rủa thì ngay đấy là đã phạm vào cái giới là là chúng ta là là vọng ngữ rồi à, nói lời hung ác rồi như vậy thì cái miệng này chúng ta rất dễ dễ tạo tạo nghiệp, đúng không ạ? Thì Đức Phật thấy chúng ta là gì? Cái khẩu nghiệp này rất là quan trọng, đúng không ạ? Nên chúng ta cần phải giữ gìn nó. Nếu không giữ gìn nó mà cứ phạm vào những cái điều này thì chúng ta chịu quả báo rất là đau khổ. Hiện đời này á, mà nếu chúng ta cứ như thế này, nói vọng ngữ như thế này thì sẽ mất đi cái tín tâm đối với người khác, người khác sẽ không còn tin vào mình nữa. Đúng không ạ? Nếu chúng ta đi làm đi ăn mà bây giờ nói ra không ai tin nữa thì còn làm được gì đâu mà nếu cứ suốt ngày nói dối nói theo dệt nói đôi chiều nói lời hung ác thì người ta xa lánh mình rồi không thương yêu không thương quý với mình không làm ăn gì với mình thì còn được gì nữa không đấy thì ngày hôm nay chúng ta cố gắng giữ gìn khẩu nghiệp cho chúng ta được thanh tịnh ừ, nhá đấy còn nếu mà chúng ta mà nói những cái lời đại vòng ngữ thì quả báo còn khổ nữa. À, ví dụ nói mà ờ, chứng thánh rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta là quả báo là đọa địa ngục luôn. Đấy. Như vậy thì đối với à, giới à, không vòng ngữ này thì chúng ta tùy theo mức độ vi phạm mà chúng ta nặng thì đọa địa ngục đúng không ạ? Nhẹ đúng không ạ? Thì chúng ta khi sinh ra làm người thì chúng ta còn gì bị cái quả báo về nó ví dụ như là à, môi miệng thì sức thiếu này, hôi hám này, đúng không ạ? Nói người khác không nghe này, mất lòng tin thì cái tất cả cái đấy là đều là nhân quả của cái việc là chúng ta phạm vào giới vọng ngữ này. Đấy còn nếu như chúng ta biết giữ gìn giới này, đúng không ạ? Thực hành nói lời chân thật, nói lời yêu thương, đúng không ạ? Tán thán những điều đáng tán thán, khen ngợi những điều đáng khen ngợi thì chúng ta sẽ được lại được phúc báo. À, được phúc báo thì chúng ta sẽ gì nói ra có người nghe tăng trưởng được lòng tin đúng không ạ đấy và có được phúc báo thì đương nhiên là chúng ta sinh ra thì chúng ta sẽ được à, môi miệng thì đầy đủ à, nói ra thì à, được tốt đẹp mà được thơm tho đúng không thế thì chúng ta thấy rằng là gì giữa việc là không giữ gìn và giữ gìn chúng ta thấy rằng giữ gìn được lợi ích thì chúng ta tự nguyện mà phát nguyện giữ gìn nhé thứ nữa là giới thứ năm là chúng ta một ngày một đêm hôm nay là không uống rượu cho đến là à, mở rộng ra là gì? Các chất gây nghiện, xì ke, ma túy, vân vân thì chúng ta sẽ không dùng đến nó. Vì Đức Phật dạy chúng ta gì? Nếu mà chúng ta say xương nghiện ngập, nó dùng rượu này thì mất đi trí tuệ. Không? Ở thế gian này mà chúng ta thấy những người á, mà uống rượu say vào thì sao? À, nói miên man, đúng không? Lúc đấy là sẽ không làm chủ được mình, đúng không? thì nói nói rong nói dài nói càng nói dài đúng không đó, và khiến cho mọi người xung quanh coi thường mình khinh bỉ mình mà mình mất đi đi trí tuệ đúng không ngay lúc đấy mình còn bị người khác có thể khai thác thông tin của mình là khai thác những cái thông tin mà bình thường mình giấu <laughs> nhưng lúc đấy thì bật ra hết à, mất rồi mất lý trí rồi đúng không thì uống rượu những chất say sưa nghiện ngập khiến mình mất đi lý trí thế còn nữa nếu chúng ta mà đã xây sương nghiền ngập thì còn có nhân duyên khiến chúng ta còn phạm vào rất nhiều những cái điều giới cấm khác đấy ví dụ như mà xây sương nghiền ngập rồi ấy giống như câu chuyện mà ờ, mà có một anh chàng thanh niên đúng không ạ mà đi vào trong ngôi làng này thì vào cái nhà kia thì vắng người thế anh đang khát nước à, vào trong đấy lấy một cái chai nước để uống thì lấy nhầm chai rượu uống biết là rượu rồi nhưng mà không kìm lòng được thì uống nốt uống cho say say vào thì sao thấy con gà của nhà đấy à, nó chạy ra thế là anh sinh tâm là muốn giết hại ăn thịt thế là trộm cắp giết luôn là phạm luôn cái giới là sát sinh luôn đấy à, một chuỗi à, một chuỗi các cái ác cái việc bất thiện nó liên tiếp nó diễn ra vì không giữ cái cái giới là, à, là không uống rượu này thế chúng ta thấy là cái việc mà giữ giới uống rượu này chúng ta còn đề phòng chúng ta phạm vào những cái điều giới khác đấy nhá còn quả báo của cái việc mà chúng ta uống rượu này á, thì vì mất trí tuệ nên quả báo thì khi mà tái sinh làm người thì chúng ta làm những người ngu ám không? không có trí thiểu não ví dụ như những người như bị bệnh đau chẳng hạn như thế đấy thì chính cái quả báo từ cái việc mà chúng ta gieo cái nhân mất trí tuệ này thì khi sinh trở về thì mất trí tuệ đúng không có người sinh ra thông minh nhưng mà nếu như mình mà cứ uống rượu tì tì thế này đến lúc quả báo đến với mình khi sinh ra làm người thì lưu mở mất trí tuệ đấy như vậy thì đức phật chế giới là không uống rượu không và mở rộng ra là ngày nay là không dùng các chất xây xương nghiện ngập thì là vì lợi ích của chúng ta đúng không ạ vì chúng ta muốn như vậy chúng ta muốn mình được có trí tuệ minh mẫn được mọi người kính trọng thì chúng ta không uống rượu không dùng các chất say sưa nghiện ngập nha thế còn giới thứ sáu của ngài bác quan trai giới thì sao ạ à? là một ngày một đêm, không đeo chuối ăn lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, không làm trò nhạc, không ca múa và cố ý đi xem nghe. Đấy, thì ở đây là chúng ta là một ngày, một đêm hôm nay, không trang điểm, xoa hương hoa, phấn sáp lên người, không cần làm đẹp trong ngày hôm nay. Vì Đức Phật dạy chúng ta là cái thân này của chúng ta nó là giả tạm, bản chất của nó là gì? Là bất tỉnh. Đấy. Bên trong này nó là gì? Là máu mũ, là tân hôi. Nhưng mà mình sao? Mình không nhận được bản chất của nó nên hàng ngày phải cung phụng nó rồi lại còn thoa ướp lên cho nó những cái uh, chất như phấn sáp, hương thơm để chúng ta che lấp đi cái sự hôi hôi bẩn của nó đi, sự bất tỉnh của nó đi, đúng không ạ? cái thân này chúng ta mà chừng 3 ngày không tắm xem đúng không ạ? Thì nó sẽ có mùi hôi ngay đấy đúng không? Thì bản chất nó là là bất tịnh nhưng mà mình lại không nhận ra điều đó mà hàng ngày gì cứ cung phụng nó và yêu quý nó đi ra trước gương soi nó à, đi vào soi nó à, xong mà trang điểm lên nó dùng các lớp phấn sáp mùi hương ở thế gian này mới chúng ta mới trang điểm cho nó để chúng ta đánh lừa mình à, mà còn đi lừa dối người khác nữa để đem cái thân này để quyến rũ người khác nữa chứ đó mà đã khổ mình mà lại còn khổ người thế thì hôm nay Đức Phật dạy chúng ta phải sống chân thật đúng không không giả dối như thế nữa chúng ta lột hết cái lớp phấn son đi không trang điểm đúng không ạ không đeo vòng hoa thơm không soi ướp dầu thơm vào mình đã như mặc lợi phu nhân tuy không trang điểm nhưng mà bằng giới đức thì bà lại được có một cái sắc đẹp vượt trội hơn những người xung quanh như vậy là giới đức mới làm cho mình đẹp, bền lâu. Chứ còn phấn sáp kia, đúng không ạ? Chúng ta có bôi vào nó thì cũng không thể nào kéo được cái tuổi ờ, của mình. Nó già, nó vẫn già thôi. nhanh nheo thì nó cũng nhanh nheo. Rồi nó theo vô thường. Đúng không ạ? Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật. Chỉ như vậy chúng ta phải biết học theo tấm gương của bà mặc Lợi Phu Nhân, giữ gìn giới pháp, không trang điểm một ngày, vẫn đẹp bằng giới hạn nhá. Đấy, Đức Phật dạy là gì? Hương các loài hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Thì cũng mong rằng quý Phật tử chúng ta ngày hôm nay sẽ tô điểm cho mình được bằng hương giới đức. Còn giới thứ bảy là một ngày một và trong giới thứ à, sáu này còn có một phần nữa là không nghe, à, không ca múa, không cố ý đi xem nghe. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ là gì? Là không nghe những bài ca tình tứ ái tình dục lạc vì những cái đó nó làm cho tâm chúng ta bị loạn động hướng tâm đến đến ái dục mà ái dục là đau khổ rồi nên hôm nay nay là chúng ta học à, lời Đức Phật dạy giữ gìn giới này để chúng ta gieo cái nhân giải thoát đoạn trừ tham ái nhá giới thứ bảy là một ngày một đêm không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt sang trọng đấy thì một ngày hôm nay là những cái gì mà cao tốt sang trọng cao quý trải lên những cái thảm sang trọng thì chúng ta sẽ không nằm ngồi trên đó nhá đây thì Đức Phật cũng dạy chúng ta giới này để chúng ta đoạn trừ cái tham ái đúng không tham ái đối với cái thân này mà tham ái với đồ vật vì cái thân này của chúng ta mà tiếp xúc với những đồ vật sang trọng mềm mại là chúng ta sinh ra gì ái nhiễm đối với nó mà còn ái đó đúng không ạ với nó thì đương nhiên chúng ta còn bị dính mắc vào nó thiếu nó một cái là chúng ta sẽ khó chịu đau khổ. Thì ngày hôm nay Đức Phật dạy chúng ta này để chúng ta biết gì, biết học cái hạnh là gì, viễn ly với ái dục. Đấy chúng ta học hạnh người xuất gia mà. Đấy, thì nếu như mà chúng ta học được à, cái hạnh này đúng không ạ? Chúng ta ngày hôm nay giữ gìn là không ngồi nằm giường tòa cao tốt sang trọng thì chúng ta à, sau này mà đến những nhà Phật tử, người bạn đạo hữu chúng ta mà có không có giường tòa cao, không có cái, cái nệm kim đan à, êm ái, thì nếu mà trải một cái chiếu ra đất chúng ta nằm, chúng ta vẫn hoan hỷ được. À, vì chúng ta đã từng tu bác quan trai giới rồi, đã thực, thực tập cái hạnh là là không ngồi nằm giường tòa cao tốt rồi, đúng không ạ? Thì vậy cái tính, cái đức nhẫn của chúng ta được tăng trưởng đúng không ạ? Như vậy những đức tính cao tốt của chúng ta từ đây mà được phát triển lên. Nhá. Giới thứ 8 của Ngài Bác Quan Trai Giới là chúng ta gì? Không ăn phi thời. Đấy, thì Đức Phật dạy chúng ta là không ăn phi thời là như thế nào? Nghĩa là ngày hôm nay thọ bác con trai giới thì chúng ta sẽ ăn một bữa, đúng không ạ? Khi mà chúng ta ăn một bữa trưa hôm nay, đúng không ạ? Chứ còn sau đấy thì buổi chiều à, từ sau bữa thọ trai đi thì vào buổi chiều chúng ta sẽ không ăn nữa. Ở đây sư phụ thì có à, dạng chúng ta là gì? Chúng ta được uống nước, nha uống sữa này nước hoa quả ép này nhưng mà khi mà làm các nước hoa quả ép thì chúng ta lọc à, không để lại cái phần à, cái cái quả đấy nhá cái cơm của quả đấy ví dụ như lọc tép bưởi chúng ta lọc cho sạch chứ không mới để uh, lọc uh, dối xong để mấy tép bưởi lại xong lúc vừa uống vừa nhai cứ có nhai là chúng ta lại phạm vào giới này đó thì sư phụ cũng giảng là gì bác của trai giới là nó tinh nghiêm như thế đấy giới của phật tinh nghiêm như thế nên chúng ta cố gắng giữ gìn nhá để hàng ngày thì chúng ta có thể ăn uh, hai bữa ba bữa bốn bữa năm bữa như hôm nay chúng ta ăn một bữa chúng ta sẽ thấy rằng cái cơn đói nó sẽ đến với chúng ta đúng không ạ thì lúc đấy chúng ta sẽ chiêm nghiệm cái thân này à, xem ăn là sướng hay là khổ đúng không ạ nếu ăn là sướng hay khổ thì tại sao lúc không được ăn thì nó khổ như thế đúng không ạ thì chúng ta mới biết là gì à, sư phụ cũng giảng là gì cái việc ăn đấy chúng ta là giúp cho gì? Bớt khổ thôi chứ không phải là sung sướng gì. Nhưng mà chúng ta thì bị đắm nhiễm nên cứ phải à, làm vất vả để kiếm miếng ăn rồi ăn được rồi lại kiếm miếng ăn ngon lại vất vả vì nó. Thì ngày hôm nay chúng ta tu tập, chúng ta sẽ chiêm nghiệm được cái sự khổ vì ăn. À, khổ vì ăn. Đó, nhá. Thì chúng ta cố gắng giữ gìn à, giới pháp, tinh nghiêm để được phúc báo vì á, bình thường chúng ta đang chạy theo dục, nhưng ngày hôm nay chúng ta tu báo quân thế giới là chúng ta học hành người xuất gia là đi ngược với dòng đời mà. Đương nhiên là ngược thì nó không theo thỏa mãn dục của mình được, thì nó sẽ khổ, nó có khó, có khổ. Nhưng mà có chiến đấu nội tâm, có chiến thắng được thì mới gọi là có công đức, chứ không thể nào mà tu mà nó cũng giống như ngày bình thường được. Đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay, các Phật tử chúng ta tu bác quân thế giới thì chúng ta sẽ có sự chiến đấu nội tâm này, đúng không ạ? Muốn thắng lại những cái lòng tham dục của mình này thì như thế nó sẽ có công đức. Thì nhờ có tu tập như thế thì công đức của bác quan trai giới nó mới có sự à, lớn lao, đúng không ạ? Như mặc lợi phu nhân đấy, cũng phải giữ giới thì gặp chướng ngại phải quyết tâm giữ giới, đúng không? Đấy, rồi được cái cơ hội để hưởng dục lạc thì phải khước từ nó. Đấy, thì như thế nó mới sinh ra công đức phúc báo. và thì ngày hôm nay mà những cái nhân duyên mà uh, khiến chúng ta uh, phải uh, phạm vào giới là chúng ta kiên quyết chúng ta uh, giữ giới thì chúng ta mới có công đức. Còn chúng ta mà buông tuồng đi theo thì coi như là chúng ta mất đi cái lợi ích nhá. Thì coi như là ngày tu bác không trai giới này chúng ta chỉ có hình thức thôi chứ không có được cái lợi ích gì cả nha. Nên tu tập ngày hôm nay chúng ta cố gắng chân thật phát nguyện, chân thật giữ gìn để có công đức thù thắng công đức này rất là là lớn lao nhá. Chúng ta nhớ công đức của bà mặc lợi phu nhân đấy nha, lớn như thế. Đem uh, tài sản của 16 nước ra bố thí mà không bằng một phần muôn một so với cái đấy. À, thì ngày hôm nay chúng ta biết là nhân duyên thù thắng được sư phụ tổ chức khóa tu để chúng ta được thọ nhận bác hôn trai giới thì đây là nhân duyên thù thắng hết sức là thù thắng cho mình cơ hội rất hiếm đấy nha. Bao nhiêu người trên thế gian này nhưng mà mình được may mắn được dự pháp hội này, được thọ bác trên thế giới thì biết trân quý nó. À, các Phật tử chúng ta có nhất trí như thế không? À, quý Phật tử chúng ta chắp tay lắng nghe. Thưa các quý Phật tử, các thiện nam tín nữ, quý vị hãy nhất tâm lắng nghe cho kỹ. Phật dạy biến khổ không bờ, nếu không có thuyền từ bát nhã thì không thể vượt lên trên bờ giải thoát được. Người muốn chứng được quả vô thượng Bồ Đề cần phải lĩnh thọ giới pháp, tất cả muôn công đức lành đều lấy giới luật làm nền tảng. Tất cả chư Phật đều nhân giới đây mà thành bậc chính giác. Người tại gia hay xuất gia cũng đều lãnh thọ giới, nhưng mà chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời gìn giữ được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến cho các Phật tử gìn giữ trong một ngày một đêm. Do công đức này mà chúng ta đi qua ba cõi, thẳng đến Đà Bồ Đề, cũng ví như viên ngọc mani, thể nó tuy nhỏ mà quý báu hơn tất cả các loại ngọc, có thể làm cho tất cả chúng sinh đầy đủ các đồ vui thích. Giới luật này cũng lại như thế, Hôm nay chúng ta tu nhân tốt này, tu bác quan trai giới này, có một ngày một đêm mà phúc báo không ngần, cho nên được công đức vượt trội hơn cả cõi trời, cõi người, cõi trời. Có những lợi ích như thế thì các Phật tử phải nhất tâm tôn trọng và lãnh thọ. Bây giờ, Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta sám hối và sau đó phát nguyện thọ giới, bác quan trai giới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 một lòng phụng thỉnh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát Chư Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Chư Hiền Thánh Tăng Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi Lai lâm chứng giám lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo nay xin được thọ bát quan trai giới nay xin được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con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 chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo nay xin được thọ bát quan trai giới nay xin được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con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 chư tôn pháp chư bồ tát chư bồ tát chư hiền thánh tăng chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo con nhờ sức từ tam bảo nay xin được thọ bát quan trai giới nay xin được thọ bát quan trai xin giới xin thương xót cho chúng con xin thương xót cho chúng con Giờ đây, à, các Phật tử thiện nam tín nữ chúng ta, trước khi lãnh thọ giới Pháp, chúng ta thành tâm sám hối. Sám có nghĩa là ăn năn đối với lỗi cũ, và hối là chúng ta phát nguyện chừa bỏ lỗi sau, không phạm vào những lỗi này nữa. Nhá. Thì giờ các thể chúng ta, à, theo sự hướng dẫn của Chư Tăng, chúng ta sám hối. Chư Tăng đọc trước, quý vị chúng ta đọc sau.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 Hết thảy chúng con xin trí thành sám hối. Kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay. Kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay. Do vô minh che lấp chân tính. Do vô minh che lấp chân tính Khiến chúng con điên đảo lầm mê Khiến chúng con điên đảo lầm mê Chấp ngã chấp nhân Chấp ngã chấp nhân Chấp cảnh giới thân tâm này có thật chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc chúng con bất tin kính tam bảo hoặc chúng con bất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường thiêu đốt kinh tường chửi bới tăng ni chửi bới tăng ni hoặc ở tại gia hoặc ở tại gia chúng con bất hiếu kính với cha mẹ chúng con bất hiếu kính với cha mẹ bất thí chung với vợ chồng Bất thủy chung với vợ chồng Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè Sát hại vô lượng chúng sinh Sát hại vô lượng chúng sinh Không có từ tâm thương xót không có từ tâm thương xót đối với các bậc hiền thánh đối với các bậc hiền thánh chúng con khởi tâm não loạn vu báng chúng con khởi tâm lão loạn vu báng. Từ nơi ba nghiệp thân miệng ý chúng con, từ nơi ba nghiệp thân miệng ý chúng con, gây ra các ác nghiệp, gây ra các ác nghiệp thân con sát sinh trộm cắp tà dâm thân con sát sinh trộm cắp tà dâm miệng con nói dối nói lời độc ác miệng con nói dối nói lời độc ác nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt Nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt Ý con tham sân si lừng lẫy Ý con tham sân si lừng lẫy Tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế. Ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo, ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo, hiện tiền chư tăng, hiện tiền chư tăng, chúng con tha thiết chí thành, chúng con tha thiết chí thành, cầu xin sám hối, cầu xin sám hối, nguyện dứt tất cả các việc xấu ác Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác. Nguyện làm tất cả các hạnh lành. Nguyện làm tất cả các hạnh lành. Cúi xin Tam Bảo giám thành. Cúi xin Tam Bảo giám thành. Từ bi gia hộ. Từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con. Khiến cho chúng con. Tội diệt phúc sinh. Tội diệt phúc sinh. Căn lành thêm lớn. Căn lành thêm lớn. Kết duyên Bồ đề. Kết duyên Bồ đề. Cầu đạo vô thường. Cầu đạo vô thường. Nam mô cầu sám hối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 Nay chư Tăng sẽ truyền bát quan trai giới cho các vị chúng ta giữ một ngày một đêm đến sáng ngày mai. Một ngày một đêm tu giữ tám giới cho thanh tịnh tức là gieo nhân hạnh xuất gia mong cầu được giải thoát. Thì hết thảy các vị đã biết lợi ích không lường như thế nên nay phát khởi thiện tâm, chân thành thọ nhận. Chư Tăng nói trước, các vị nói theo sau để thọ nhận. Nếu như các Phật tử, quý thiện nam tín tử thấy mình giữ được, thì chúng ta đáp rằng, mô Phật, chúng con xin giữ được ạ. À. Giới thứ nhất, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phù mẫu, giữ cho đến các loài bò bay mấy cửa vi tế con trùng, chẳng được có tâm có ý sát hại chúng. Các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, Vậy quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay tốt lắm. Giới thứ hai, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là trộm, lấy là phạm tội trộm cắp, các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, vậy có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Giới thứ ba, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không dâm dục, không hành các pháp bất tịnh ô nhiễm. Các Phật tử một ngày một đêm không dâm dục, vậy có thể giữ được không ạ? À? mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Giới thứ tư, đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, vậy có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Giới thứ năm, đối với Phật tử thọ bá quan trai giới, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi. Vậy quý Phật tử một ngày một đêm không uống rượu, các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Giới thứ sáu, đối với Phật tử thọ bá quan trai giới, như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi ăn lạc, tràng hoa thơm, không sa ướp dầu thơm vào mình, không làm trò nhạc, ca múa và cố ý đi xem nghe các Phật tử một ngày một đêm không đeo chuỗi ăn lạc tràng hoa thơm, không sa ướp dầu thơm vào mình, không làm trò nhạc, ca múa và cố ý đi xem nghe. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lành thay tốt lắm. Giới thứ bảy Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới, như chư Phật suốt đời, không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp. Các Phật tử một ngày một đêm, không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp. Các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Giới thứ 8 Đối với Phật tử thọ bát quan trai giới như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời. Vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À. Lần thay tốt lắm. Thưa các Phật tử, vừa rồi chư Tăng đã truyền trao bát quan trai giới cho các Phật tử xong. Bây giờ, các Phật tử chúng ta lấy công đức thọ trì giới mà phát nguyện hồi hướng về quá vị vô thượng Bồ Đề. Chư Tăng nói trước, các Phật tử nói theo sau. Con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này, con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này, mà khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa, mà khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa Nguyện đem công đức này Nguyện đem công đức này Hồi hướng cho tất cả chúng sinh Hồi hướng cho tất cả chúng sinh Đều thần đạo vô thượng Bồ Đề Đều thành đạo vô thượng Bồ Đề Cuối xin chư Phật nhiếp nguyện cho nguyện này của chúng con sớm được thành tựu Cúi xin chư Phật nhất nguyện này của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa toàn thể đại chúng, như vậy à, khóa lễ truyền bác đại giới đã gần thập phần viên mãn, thì các thể chúng ta nhớ lời Phật dạy, à, được thân người này là khó, gặp được Phật Pháp là khó, Nay các Phật tử chúng ta có duyên được làm người, lại còn được gặp Phật Pháp, gặp Bậc Minh Sư, gặp Sư Phụ, à, hướng dẫn, giảng giải lời Phật dạy chúng ta hành trì, thì chúng ta cố gắng tu tập để tích lũy phúc báo cho mình, gieo nhân giải thoát. Cầu chúc quý Phật tử chúng ta có một ngày tu tập được nhiều phúc báo, à, cầu nguyện cho quý Phật tử cùng gia đình được an lạc, hạnh phúc, tinh tấn tu hành trong sự che chở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 thọ giới công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba chương sanh phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 quý y phật ơi à, nguyện à cho chúng à sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng từ quý a a ta mới nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kính tạng ơi trí tuệ như biển từ à, quý ai à, tăng ơi à, nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thảy không ngại